Hello tất cả mọi người, mình là DNFF Gaming đây Trước khi coi video, mọi người có thể bỏ ra 7 giây cho mình một like và một đăng ký được không ạ? À? Kèm theo nút chuông thông báo Đó là động lực rất lớn để giúp mình làm những video hay hơn Nếu các bạn có ý kiến gì hãy để lại dưới phần comment cho mình nha Cảm ơn mọi người nhiều vào gần Uống xong mặt đỏ phần phần ta uống luôn trà chanh giải nhiệt Nếu mà anh thích đặc biệt thì trà đào trà vải bí đao Nhưng mà anh thích pha mau thì em mời anh uống nước ép Ép cam ép cổ ép ổi ép dầu ép mỡ ai nở ép viên viên Nếu mà anh thích món ghe thì em mời anh uống nước tách Uống xong cả người lãng ngắt Em mời anh một ly chào gần